đang ở khu đô thị Vinsportia Mình đến xem chương trình lái thử và test xe của Vin ạ đường test xe Một lúc nữa các bạn sẽ được xem là các tay lái của Vin Test những chiếc xe lắc SA2 như thế nào ạ